vắng một loài hoa thơm ngát luôn thiên nhận lặng thầm không phải tàn sắc hương lớn lên từ trên cát hoa đời bỏ nguyên giang quang bình việt nam tu mùa xuân dâng đời trong trái tim nhân loại cặp năm châu bốn biển thơm ngát một loài hoa thiên nhiên vạn loài hoa khoe trăm ngàn hương sắc một loài hoa thơm ngát luôn thiên nhiên lặng thầm không phai tàn sắc hương lớn lên từ trên cao hoa đời bỏ nguyên gian quang bình việt nam tôi phân mùa xuân dân đời trong trái tim nhân loại cặp năm châu bốn biển thơm ngát một loài hoa hoa thơm ngát luôn thiên nhân lặng thầm không phai tàn sắc hương lớn lên từ trên cát hoa đời vỏ nguyên gian quang bình việt nam tôi nhạt mùa xuân dâng đời trong trái tim nhân loại khắp năm châu bốn biển thơm ngát một loài hoa khắp năm châu bốn biển thơm ngát một